chị là Nguyễn Thanh Hằng, chị à, từ Hà Nội bay vào đây. À, chị à, là học trò của thầy Nguyễn Hữu Lam. À, khi chị vào đây để mong muốn của chị để được gặp là em à, được gặp em ờ, Nguyễn Nguyễn Văn Văn Giai. Đúng rồi. Của em và chị rất là mong muốn được kết bạn với em khi chị đã biết rất nhiều thông tin về em trên trang Ờ, trên trang mạng mạng xã hội và chị rất cảm phục về cái ý chí cái tinh thần cái mọi cái uh, sự ờ, phấn đấu tích cực của em Đấy. và chị rất mong muốn rằng là uh, những con người như chị chắc chắn rằng là uh, tại sao uh, mình không làm được những cái điều mà những người khác uh, họ không họ không có thể may mắn như mình mà họ có thể vươn lên và đứng hơn mình rất là nhiều thì uh, chị vào đây và phải mong muốn được gặp em để nhận đón nhận những cái chia sẻ những cái tình cảm và những cái kiến thức mà uh, em đã truyền đạt cho chị và chị rất là mong muốn là, là uh, chúng ta uh, tổ chức một người thầy những người thầy uh, tốt đẹp những thầy những, những cái thầy vĩ đại thì sẽ truyền đạt cho chúng ta những ngọn lửa thật là uh, chất lượng và thật là ý chí thì rất là mong muốn cho em có được một con đường đi thật là sáng sáng sáng lạng trong tương lai thì em chắc chắn sẽ là người thành công và chúc em thành công à. Hôm nay rất là vui và hạnh phúc khi mà chị Hằng từ Hà Nội đã đến thành phố Hồ Chí Minh và để gặp Giai và chia sẻ cho Giai và không những vậy mà chị tặng cho Giai một cái món quà rất là ý nghĩa một món quà mà Giai luôn mang theo bên mình để ghi chép lại những cái lịch làm việc những cái ý tưởng mới những cái à, mà Giai luôn luôn coi đây là một cô thư ký và một cô trợ lý rất là tốt đối với suốt cả cuộc đời của trai cảm ơn chị rất là nhiều đã từ hà nội và đã dành thời gian quý giá của mình để đến thăm em và cảm ơn thầy nguyễn hữu lam là một người thầy mà em luôn luôn nể phục và kính trọng và thầy đã kết nối cho em một người bạn rất là tuyệt vời và em xin phép chị được gọi là một chị là một người bạn bởi vì là em cũng rất là không vui và hạnh phúc khi mà và bất ngờ khi mà hôm nay là chị em mình được gặp nhau và giai mong muốn rằng là sẽ được kết nối nhiều anh chị hơn nhiều bạn bè hơn để chúng ta có nhiều cơ hội trao cho nhau những cái nụ cười và những tiếng nói và những cái, cái mong muốn tin rằng à, đây chỉ là một cái bước khởi đầu của giai và giai cố gắng và nỗ lực hết mình để xứng đáng với những gì mà anh chị tin tưởng những người thầy đã tin tưởng và tin yêu cảm ơn anh chị rất là nhiều xin chào và hẹn gặp lại